có lẽ vì lúc ấy vừa bị người yêu bỏ rơi, quẫn trí mới làm liều, giờ lên cơ sự này, bỏ thì khó, tiếp tục chung sống thì không chịu nổi. Chàng luôn được người khác khen là người hiền lành, đúng, chẳng hề sai tí nào, nhưng chính cái hiền lành ấy khiến nàng gai mắt, bao phen bực mình cáu giận vô cớ. Chồng người ta lương tháng nghìn đô, xe riêng, nhà riêng, chồng nàng lương chục triệu một tháng, cho dù có đưa hết cho vợ đấy, xong bỏ bèn gì, chồng người ta ra ngoài mồm miệng giao tiếp giỏi giang. Chồng mình một lời hay ho cũng không hé răng nói ra được. Cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ công ty lại về nhà. Chồng người ta biết lãng mạn, hiểu tâm lý phụ nữ, làm cho vợ vui. Chồng người ta thường xuyên ngọt nhạt định ngọt bố mẹ vợ, quà cáp nọ kia cho bố mẹ vợ, nở mày nở mặt, chồng nàng thì... Thôi, nhiều lắm, làng có kể cũng không thể hết những nhược điểm đáng ghét của chàng hiền lành để làm gì chứ nàng thèm vào. May mắn chưa có con cái gì, giờ nàng có đập đi xây lại vẫn được, quyết định sai lầm thì sửa sai. Dù hơi muộn mà cũng không sao. Nàng còn nghĩ sẵn một phương án sao cho mình có thể ly hôn một cách đường đường chính chính rồi cơ. Nàng thuê một cô làng xinh đẹp, nhìn qua thì rõ ràng lạ lời hấp dẫn hơn nàng. Chàng không mắc câu là hơi lạ đấy, điều kiện là cô nàng kia quyến rũ chàng, hàng ngày báo cáo tiến trình công việc, Tới lúc vào khách sạn thì nàng sẽ tới bắt quả tăng. Những gì cô nàng moi được từ chàng là của cô ta. Khi kết thúc công việc, nàng sẽ trả tiền công. Đương nhiên có đặt cọc trước một khoản. Ngày đầu tiên, cô nàng nhắn tin trên mạng nhưng chàng không đáp lời. Sau vài lần tha thiết mong được làm quen thì chàng ngắn gọn trả lời một câu Tôi có vợ rồi, xin đừng làm phiền. Nàng hơi bất ngờ. Ảnh ọt cô nàng đăng lên mạng rất nhiều Toàn là ảnh gợi cảm xinh đẹp cả, chàng lạnh lùng như thế, quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Chuyện chàng biết lội tình cuộc giao dịch giữa nàng với cô ta là không thể nào. Cô nàng là người thật việc thật, đâu phải một tài khoản ảo hay bạn bè người thân nào nàng nhờ thử hộ đâu. Bỏ qua cách tiếp cận qua mạng, cô nàng kia liền tình cờ đụng chàng ở quán cà phê. Đàn ông bình thường, mấy ai từ chối một người phụ nữ hấp dẫn cho không biếu không nhưng trước lời yêu cầu xin số điện thoại của người đẹp, chàng vẫn là từ chối thẳng thừng. Chúng ta không có chuyện gì để liên lạc cả, chàng nghiêm mặt nói như thế đấy. Không nản lòng, ngày nào cô làng kia cũng ngồi ở quán cà phê đợi chàng, nhìn thấy chàng chỉ đơn giản chào hỏi một câu, chúc ngày mới tốt lành, chúc chàng có một ngày làm việc thuận lợi, khi lại đưa bữa sáng, lúc tặng chàng ly nước, người đẹp lại có lòng như thế. Đến gỗ đá cũng phải siêu lòng, nhưng chàng thậm chí còn chẳng phải gỗ đá, không hiểu lòng chàng làm bằng vật liệu gì, chàng vẫn không hề siêu lòng. Đến ngày thứ năm, sau khi vào quán cà phê, chàng đi thẳng tới bàn cô làng kia đang ngồi nhưng không ngồi xuống. Cô làng hí hửng, lần này ắt hẳn thành công. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Vợ ở nhà cũng chỉ là có thêm một sự e ngại trong lòng, chứ chưa bao giờ có thể chặt đứt hẳn tơ tưởng của họ với người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Hôm nay tôi muốn nói thẳng với cô để tránh cho cô tiếp tục tốn thời gian mà tôi cũng không thoải mái. Dù cô có thật lòng quý mến tôi thì tôi cũng không thể có quan hệ gì với cô được. Tôi đã có vợ rồi, cũng không có nhu cầu đèo bòng thêm bồ nhí. Nếu sau hôm nay khi tôi đã nói thẳng như thế mà cô vẫn tiếp tục tiếp cận tôi thì tôi sẽ nghi ngờ cô có động cơ xấu đấy. Chàng nói xong thì đi luôn, không dây dưa thêm. Nàng nghe cô ta báo cáo lại thì níu lưỡi kinh ngạc. Đấy là chồng nàng ư, một người nàng vốn nghĩ hiền lành, nhu nhược, lại có thể cứng rắn và có chủ kiến cũng như kiên định nhường ấy. Này bà chị, em không hiểu sao chị muốn bỏ chồng, nhưng đàn ông như chồng chị thời nay hiếm có khó tìm đấy. Nếu là em thì em phải giữ cho thật chặt. Cô làng kia quyết định bỏ cuộc, trước khi đi còn nói với nàng một câu như thế. Kết quả kế hoạch bấy chàng cộng với câu nói của cô nàng thực sự khiến nàng chấn động. Nàng có làm mơ cũng không ngờ sự tình sẽ diễn tiến theo hướng này. Cứ nghĩ chàng sẽ dễ dàng mắc câu, rồi chuyện ly hôn hẳn là thuận buồm xuôi gió. Chàng hành xử ngoài dự liệu, nhưng nàng lại bỗng dưng không thấy thất vọng tẹo lèo. Trong thâm tâm, nàng không thể phủ nhận mình còn thấy may mắn và vui mừng, thêm phần tự trách bản thân là nàng chưa khi nào dụng tâm tìm hiểu sâu về con người chàng